nó thích là ví dụ mình làm diễn viên nhưng mà mình là trong sạch nó không thích cố có một cái cái gì đó cố giữ mà thật sự toàn trên trời rơi xuống là mẹ mình chịu không nổi cái áp lực nó khủng khiếp cái khoảng thời gian rất là đau lòng khi mà kiểu mọi người công kích mình thì mình công kích mình thì không sao nhưng mà kiểu ba mẹ đặt vô thì ba mẹ sẽ đau lòng á thương con mà chịu không nổi hai vợ chồng không nuốt cơm được phải đi ra vỉa hè để mà nhìn người qua lại á để ăn cháo dễ nuốt nó bán cháo đậu đỏ hai vợ chồng ăn 4 ngày ăn cháo đỏ không nuốt qua cơm cô chú bây giờ con hỏi một chút xíu về chuyện của vân nè vân trưởng thành rồi vân lớn rồi cô chú có bao giờ nghĩ con mình sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng không không đến khi mà bạn nhận được à, một cái vai diễn mà nó ghi ấn ghi dấu ấn với khán giả rồi thì cô chú cảm thấy như thế nào cảm thấy mừng lắm cảm thấy hãnh diện lắm cảm thấy hạnh phúc lắm anh đi vô cái hôm đó chiếu ra mắt khi mắt biết rồi hai vợ chồng mừng lắm thích lắm xong sau đó về trên trên đó bạn bè trong xóm gì bạn bè đó, nó biết là ba mẹ của khánh vân rồi nó đi đâu đi với ba mẹ siêu thị thì mấy đứa nhỏ nhỏ nhỏ nó biết nhiều lắm nó lụm lại nó chụp hình thấy hai ông bà đứng cứ mặt cái vân vân như bánh đa phơi nắng á đấy nhưng mà được có mấy bữa thôi qua bữa sau nó, nó ra nó dí vô nó chụp hình hai ông bà đứng ngoài mưa lâm râm mà đứng gần mà cái tiếng hồ đứng ngoài mưa vậy nè chào nó chụp hình đúng không thời gian đầu á đi đóng à, quần chúng với Tiên với lại Lưu à, Phước Thịnh gì đó Trời ơi, sướng lắm, mừng lắm Ngày được 200 ngàn, về bệnh 4 ngày Nhưng mà mình vẫn động viên hả cô chú? Thôi à, nó giấu á Nó giấu đâu có nói Thêm mà nó tích trẻ nó đi Ngày 200 ngàn đỡ anh biết hồi xưa em đi vỗ tay cho game show phước trang dẫn dạ. chương trình cái gì có hai chục à tối về cái tay ăn cơm không nổi luôn á đau quá hồi đó phước Trang dẫn chương trình chúc mừng sinh nhật gì đó đó là một cái tự hào của các bậc phụ huynh nhưng mà linh nói thật ra đôi khi anh chị không cãi nhau về chuyện của anh chị nhưng mà anh chị sẽ cãi nhau về người nổi tiếng đó đó bởi vì khi khi một người nghệ sĩ mà người công chúng rồi đó rất là nhiều áp lực thậm chí là nó sẽ gây áp lực cho gia đình luôn anh chị có thấy vậy không có nhiều có, có. nhiều nhiều khi chị không nổi Chị không nổi luôn thương con mà chị không nổi một cái người ở trong cái môi trường showbiz á thì có thể họ đã tiếp cận với những cái áp lực đó và họ quen họ hiểu được họ quen được còn như cô chú là hoàn toàn không biết không bao giờ ngờ được chị thấy là con mình nổi tiếng thì mình sẽ rất là vui nhưng không bao giờ ngờ được con mình sẽ vướng vãi những cái câu chuyện mà mà gây cái áp lực đúng rồi đúng rồi nghệ sĩ là người có thể chịu áp lực nó kinh khủng khiếp và cái người nhà nghệ sĩ là cái áp lực gấp đôi nhiều nữa. hơn đúng rồi có những lúc nào chị thấy con mình nổi tiếng có nào anh chị khóc một mình không có hoa khóc nhiều đó nhiều lắm chịu không nổi hai vợ chồng không nuốt cơm được phải đi ra vỉa hè để mà nhìn người qua lại để ăn cháo dễ nuốt nó bán cháo đậu đỏ hai vợ chồng ăn 4 ngày ăn cháo đậu đỏ không nuốt được cơm lúc đó có nghĩ là khi con mình ngưng không làm luôn không Calosugo mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp thì nghề cháu lựa thì cháu phải chịu nhưng mà mình cầu xin cho nó nhưng mà cái áp lực nó khủng khiếp cái sự kiện đó là như thế nào cô chú sao nhập ngũ á nó nổi tiếng đó để cái rồi cũng có một số bên ờ, họ hàng bên phía nhà anh nó không thích đó rồi bắt đầu ờ, lập cái facebook lên atifa, vậy tấn công bé đại khái là vậy bé nó nhỏ quá đồng ý là nó lớn rồi nhưng mà nó mới vào nghề ít là chú của linh nó nó thích là ví dụ mình làm diễn viên nhưng mà mình là trong sạch nó không thích cố có một cái gì gì đó cố giữ mà thật sự toàn từ trên trời rơi xuống là mẹ mình chịu không nổi thương con đứt ruột luôn mỗi giai đoạn á nó có một cái uh, ờ, xì khác nhau thậm chí xì nó không phải là do mình gây ra nữa mà mình cũng vô tình mình lọt vào cái tầm ngắm cái tầm ngắm của <laughs> gọi là xì đó hay là mình lọt vào cái drama nào đó nó vô tình thôi đó vô đó, tình đó là thôi. cái gì mà người nghệ sĩ phải vượt qua dạ đó nhưng mà mình không gây ra thì mình cũng chẳng sợ gì cả thôi thì bây giờ uh, mình nuôi con cũng vất vả uh, con nó cũng mang tới cho mình quá nhiều cái niềm vui niềm hạnh phúc mà bên cạnh đó thì nó cũng có rất là nhiều cái nỗi lo à, tôi thì bây giờ để đáp lại cái tình cảm của ba mẹ thì uh, các con có làm một cái video clip bất ngờ gửi tặng cho ba mẹ thì bây giờ nhờ, mời cô chú hướng mắt lên màn hình lời nói đầu tiên thì cho con cho em à, và em gái của em gửi lời chào tới chú MC Quyền Linh chị à, Ngọc Lan các quý vị khán giả đang xem đài truyền hình dạ em là Đỗ Khánh Vân đây là Đỗ Phi Kha em trai của em là con gái của quý phụ huynh đang <laughs> tham gia chương trình à, bình thường hay bị mọi người kêu mắc bệnh công chúa mặc dù sinh ra không phải trong gia đình hoàng thất <laughs> giàu có nhưng mà tại vì được ba mẹ rất là cưng chiều từ còn bé cả hai đứa luôn cho nên là uh, cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là may mắn khi mà gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ hầu như là từ bé đến lớn chưa chưa bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau không thấy mẹ cãi nhau rồi chưa chưa mà giận hờn nhau là im lặng <laughs> cô không biết không biết ba mẹ giận <laughs> nhau luôn á có lần bà nội kêu ba mẹ mẹ đang giận nhau đó cái hai đứa cụ có hả sao thấy sáng vẫn chở nhau đi làm vẫn đi uống cà phê tối vẫn ăn cơm bình thường chưa bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau đánh nhau hay đập đồ luôn chỉ có thấy hai đứa đánh nhau ừ. ờ bé à. đang bị đập đang, đang bị đập đang bị đập hai đứa không à chứ ba mẹ không có đánh nhau bao giờ hai đứa con mình nó cũng cả tượng giống như ba mẹ nữa vậy không <laughs> thôi vui mà vậy bây giờ cầu cãi nhau cho thấy một lần sáng mắt luôn rồi chưa bao giờ thấy luôn á hai ông bà yêu thương nhau lắm nghiêm túc lên coi đừng nói sao ta cứ nói sao cho ba mẹ cảm động mà tức quá nè à, mặc dù là cả hai đứa đều không có sống cùng với ba mẹ ở cách xa nhau lắm nhưng mà hy vọng là ba mẹ không cần phải lo lắng quá nhiều về cho hai đứa về hai đứa giống như cỏ dại vậy đó quăng đâu cũng sống được hết đó chỉ hy vọng là ba mẹ có thể tự uh, thoải mái xài tiền của hai đứa tại vì hai đứa kiếm tiền cũng ờ, không quá vất vả à câu đó nghe được á <laughs> à, hai đứa cũng biết tự chăm sóc cho bản thân mình từ, từ nhỏ lớn là toàn là ba mẹ nuôi không mà bây giờ phải cho hai đứa trả công cho ba mẹ chứ đúng không Được. thì lúc nào kiểu đưa tiền cho ba mẹ xài xong ba mẹ cũng uh, thôi sợ làm gánh nặng cho con sợ sợ con uh, thiếu thốn nhưng thật ra không hai đứa sống rất vui rất là giàu có <laughs> là có tiền luôn cho nên là họ hy vọng ba mẹ vẫn có thể thoải mái xài tiền của con đừng có tiếc cái gì hết á hai đứa cũng ở xa không có thể nào về nhà thường xuyên đâu mà chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ được cho nên là hy vọng ba mẹ có thể à, từ à, yêu thương chăm sóc lẫn nhau ý là hai người còn có được yêu đương chứ có còn có người yêu đâu gia đình mình xảy ra cũng khá là nhiều biến cố nhưng mà cũng đã cùng nhau trải qua được hết rồi bây giờ chỉ hy vọng là gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc và yêu thương nhau tận hưởng những ngày tháng sau này hoặc là tuyệt vời vậy thôi làm dễ sao luôn là cái tính này tính của ba đó Vân làm con rất là xúc động ừ, nha. Đúng. Con biết là Vân ở Sài Gòn một mình thì cuộc sống kinh tế nó không không khá giả đâu. Ờ, sau khi mà nổi tiếng rồi thì ờ, may mắn thì mình sẽ có rất là có nhiều cái hợp đồng để cải thiện cái kinh tế thôi chứ nếu Đúng mà nó mà giàu thì Đúng không rồi. giàu nhưng mà con rất là xúc động khi mà vân bảo rằng là ba mẹ cứ tự do thoải mái xài tiền của tụi con tụi con giàu lắm tự nhiên con xúc động vô cùng luôn á con không biết là cô chú có có đã từng xúc động bởi vì nghe câu đó lâu rồi mà à dạ nên xúc động lâu rồi bây giờ ngọc lan mới nghe dạ. chứ còn mình là cha là mẹ mà nghe con nó nói gì mà không phải một đứa đâu cả hai chị em luôn dạ. anh chàng kia đi học năm thứ ba thú y ngoài giờ đi học xong đi tranh thủ đi làm đi ờ, quán cà phê hay quán hàn quốc cái gì đó kiếm tiền gửi tiền về cho mẹ thiếu tiền thì ờ, có chị lo chứng tỏ là cô chú giáo dục bé vân rất là tốt để mà vân có thể dạy được em lo được cho em hai chị em một thân mình ở trong sài gòn ừ. cảm xúc của cô thế nào ạ <laughs> cô hay cô cũng nói chung là rất hạnh phúc vì có hai em như vậy mà ngoan đó đâu thì gò nhưng mà em không có vậy đó mà chị em thương nhau vậy thôi bây giờ thì chúng ta mời hai chị em xuất hiện dạ, để chào khán giả luôn rồi mời hai chị em vào nào dạ tới anh dạ. chú rồi rồi chú rồi ngồi đi hai con hai bạn ngồi sao nãy giờ ngồi nghe ba mẹ kể về uh, câu chuyện yêu nhau của ba mẹ mình thấy làm sao nè thấy mắc cười vậy <laughs> dạ, tại vì con cũng nghe ba mẹ cũng kể xương sương à đây là lần đầu tiên nghe ba mẹ kể câu chuyện dài vậy cũng à, hai đứa ngồi <laughs> đó mắc cười nhất là chỗ nào dạ đoạn ba bỏ nhà đi tại không có nghĩ là ba sẽ bỏ nhà đi hết sao ba dạy gái quá vậy hả dạ. thế mai mốt khi mà em có bạn trai hoặc là em lấy chồng em có ước mơ rằng là chồng mình sẽ được như ba không dạ có thật gọi là ba là mẫu đàn ông lý tưởng để mà em áp đặt vô mấy anh bạn trai của em <laughs> mấy anh bạn trai luôn hả mà tìm đâu dạ, <laughs> mà tìm đâu bao nhiêu năm nay tìm đâu có ra giống mà tuyệt chủng rồi <laughs> tại vì khó có bạn trai là tại vì hồi xưa đi học á ba cấm và không có cho yêu đương hồi xưa lúc mà em học lớp cấp 3 là em hay kiểu mặc áo dài cho nó phải mặc áo dài đi học thường xuyên thì à, ba cấm ba cái phải học xong thì mới được có bạn trai nhà em ở trên đồi á thì có rất là nhiều à, sân đá banh sân thể thao xong mấy bạn con trai hay đi ngang nhà xong cũng biết nhà ở đó không mấy bạn chạy ngang các bạn kêu vâng ơi anh yêu em đi kia kia nọ là ba sẽ chạy vô trong nhà ba cầm cái con dao á cái mà chạy ra ba kêu thằng nào thằng nào Dạ, dạ, ba bây giờ ế luôn rồi đúng không ế dạ, luôn. hết nào cho tới nhà luôn đúng không ba không có cho thằng nào đụng vô hết mà bây giờ mình xuống sài gòn rồi nè ba đâu có giác dao ra được thì đó xưa cũng bí mật thì giờ có mấy người đó nó có mấy thằng đó <laughs> còn còn mẹ em thì là ngược lại kiểu mẹ mà chở đi học về xong mẹ thấy mấy thằng con trai đi ngang qua là mẹ sẽ <laughs> <laughs> hai vợ chồng lại kỳ cục quá rồi mẹ hút cái xong rồi người ta chạy ra người ta nhìn cái xong mẹ là chỉ làm sao còn ba thì ba cũng không cho <laughs> nhưng mà giờ tụi nó bản lĩnh rồi tụi nó sẽ biết lựa chọn ai là người tốt ai là người xấu chứ bây giờ vẫn còn ế <laughs> nhưng mà ba con thiên vị lắm chú tức là hồi con đi học á là ba sẽ không cho thằng nào đụng vô đó ừ. nhưng mà thằng nhóc này hồi năm cấp ba đi học có bạn gái ừ. mà không phải có một đứa đâu có hai ba đứa <laughs> luôn trời đất ơi cái hồi đó nó làm gì có tiền mua sô cô la ngày valentine chú cái xong ba mua sô cô la cho nó cái xong về tối hai cha con chia ra mấy hũ này này xong mở tủ cái hũ này cho em này hũ này cho em này hũ này trời nhưng mà ta là không hề mình phải gọi là cân bằng hai đứa luôn chứ cho đứa cư quen thì phải cho này luôn chứ gái mới lớn thì mới mười một mười hai thì mình cũng sợ sợ còn cái anh kia thì con trai mà sợ khỉ gì khi mà mình bắt đầu mình vô showbiz rồi mình gặp nhiều cái áp lực ở với xã hội rồi mình có hiểu được là ba mẹ mình buồn như thế nào không à dạ cũng có có một khoảng thời gian đó mà em bị áp lực quá xong cũng không có dám gọi điện thoại cho ba mẹ mà lúc đó ba mẹ cũng không ai gọi điện thoại vô luôn ừ. nhưng mà kiểu giống như là ba mẹ kiểu tâm linh tương thông á cho nên là không có buồn là tại sao ba mẹ không quan tâm mình nhưng mà về sau là mẹ nói là tại vì mẹ tin là con gái mẹ rất là bản lĩnh mẹ tin là con gái mẹ vượt qua được cho nên khoảng thời gian đó mẹ không gọi mẹ sợ con rối mà có biết được câu chuyện là 4 ngày liền ba mẹ phải đi ra ăn cháo để nuốt cho nó trôi không? về sau là mẹ sao không nói chứ khoảng thời gian rất là đau lòng khi mà kiểu mọi người công kích mình thì mình cung cấp mình thì không sao nhưng mà kiểu ba mẹ đặt vô thì ba mẹ sẽ đau lòng á dạ. cho nên là lúc mà ba mẹ đau lòng thì em với lại em trai em mà gửi tiền <laughs> là ba mẹ hết đau à, lòng à, linh với lại còn đang à, biết cái con con mình nó đang bị áp lực nó đang đau khổ nó đang ấy một ngày bốn năm chục ngàn người chửi nó thì mình áp lực làm chi mình nói à, bé băng ơi kệ bà nó mà không thua gì bà không có ai sống trên đời mà mọi người cùng thương thương hết được đâu thế nào cũng có người không ưa mình mà cái số người không ưa mình thì kệ nó không đừng quan tâm nó con sống vui vẻ đi ra hà nội chơi với hậu hoàng đi bây giờ mình có muốn nói cái gì về đấng sinh thành của mình không cô chị <laughs> nói thì ngày nào cũng gọi điện thoại nói mà nói mà mẹ ba mẹ em sẽ không có giống như những cái ba mẹ khác là sẽ ít gần con cá đâu ba mẹ em nói chuyện giống như bạn bè á cứ gọi điện thoại là ờ công chúa con gái yêu là con gái yêu hôm nay ăn gì không có mệt không ôi thương cục cưng quá cục cưng cái này thế kia đó là cái hai mẹ con nói chuyện với nhau ngày nào cũng nói chuyện rất là ngọt ngào á thì con trai có nói chuyện ngọt ngào với ba với mẹ không dạ ngày nào cũng gọi cho mẹ con có gọi cho ba không <laughs> ba ba thì ít nhà mẹ gọi thôi thì có bò mới gọi cho ba là sao à, đúng khi nào kêu bắt ba mua xô la mới gọi là sao đúng đúng không đúng cái này nó rành ghê luôn hôm nay à, chúng ta phải đặt tên gia đình là gia đình vui vẻ thì đúng hơn vui vẻ hạnh phúc là một trong những cái điều mà tất cả gia đình đều hướng tới có vui vẻ hạnh phúc chúng ta mới vượt qua những cái áp lực trong cuộc sống chúng ta giữ vững được gia đình thế này là quá tuyệt vời rồi Ê, mẹ nãy giờ là mẹ lén lén mẹ lau nước mắt dữ lắm mẹ đó khóc rồi khóc mẹ hạnh khóc phúc đó. đó nào hãy cùng nắm tay chặt với nhau nào cả nhà mình ôm nhau đi nào ôm nhau ôm nhau tuyệt vời